thôi để con trả để con trả bất cứ là mua cái gì cũng dành trả rồi dành sách không à gặp quyền linh giống cô quay vô tiệm vàng mua vàng ba nhỏ nhắn xinh xắn lắm nhưng má rất là dễ chồng bữa nay á là 57 kg rồi là tặng nó trời gái mà ai đâu ăn mặc đơn giản phải ăn mặc sexy lên cá tính lên đẹp lên con gái mặt hở hở mới đẹp má rồi đó mặt hở hở con má đen lắm là má là tiêu đen luôn á là má bận còn hở hơn con bây giờ nữa đó trời ơi trời trời má cho con thịt heo mà má cho cho chó ăn thịt bò xin chào uh, Quỳnh Linh dạ, xin chào Lê Lộc dạ, à, xin cô. chào quý vị khán giả đang xem chương trình tôi là Nguyễn Thị Xuân năm nay tôi 62 tuổi mẹ chồng của Đức Ngân dạ, dạ em em xin chào anh Quyền Linh chào, chào chị Lê Lộc chào quý vị khán giả đang xem em tên là Bích Ngân năm nay em 28 tuổi làm nhân viên văn phòng ạ à, à. phòng chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi dạ em làm dâu cho mẹ được ờ, một năm cái ngày đầu tiên mà cô gặp ờ, con dâu tương lai của mình cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không con của cô á dạ nó về nó có nói nó nói là má má bây giờ con đang quen với một người cái cô nói cái gì nữa đây không được lý do à tại vì con của cô á là cái tình cảm nó nó rộng lắm phức tạp lắm thương người này xong rồi bị người này bỏ thương người kia bị người kia bỏ cho nên cô cũng hơi buồn cái đó không phải là phức tạp mà hơi là buồn. số phận à, và đôi phận. khi mình quen người này người ta không thương mình Thì mình đó. phải quen người khác cái cuộc đời đó. Dạ. con mình nó chung chiên quá à cho Tính nên cô dạ. cô bây giờ cô nghe nó nói là cô lại sợ nữa có sự trách trở nữa à. cô mới nói với nó là khoan con khoan ngưng không được bây giờ má chưa đồng ý con mình nó nó vẫn còn đang buồn con muốn cho một thời gian để cho con mình nó bình tĩnh lại nó nó nhìn cho chính xác đàng hoàng cái cô cô mới nói không được nó đúng hỏi rồi. nó hỏi tại sao tại sao mà dạ, má nói rồi. là không được tại vì sợ nó quen đây rồi nó Khổ sẽ gặp nữa. giống như lần trước nữa à. cho nên nó cô cũng còn ngần ngại tức là cô không đó. không còn cô cái niềm tin nữa dạ nó mới nói là chứ bây giờ cái ý má làm sao à. cái cuộc tình của con nó không còn nữa thì bây giờ con phải kiếm người khác để con bù đắp vô dạ đúng con rồi. có một cái niềm vui mới dạ cô nghe vậy á tối ngủ rồi suy nghĩ cũng thời gian cũng cả tháng sau cô nói là ờ con mình nó nói đúng đó nha quá đúng suy nghĩ lại mình thấy bây giờ mình ngăn cản con mình thì con mình nó sẽ buồn nó sẽ đau khổ nó sẽ buồn cái cô mới nói là thôi bữa nào đem cái em nó về đây cho à. cho má nhìn mặt coi mới về thì cũng ốm nhỏ con mà mình thấy nó cũng giản dị bình thường lắm đi lên tới chào bác cầm cái giỏ quà giỏ quà là trái cây á nhưng có ấn tượng gì không mới gặp thì cũng chưa ấn tượng lắm dạ. nhưng mà mình để mình coi có gì để ý cô gái này không có vẻ à, nhã nhặn thì cũng đẹp gái wow, đẹp dễ thương à, xinh gái đó, chứ xinh gái dễ dạ. thương cho nên á cô thấy vậy á thì cô mới à, nấu cơm xong rồi cô ờ, mới mời nó ăn cơm bé ngân lại ngại ngại không dám ăn thì mới mà làm sao dám ăn liền được dạ. ngại đi về rồi cái tuần sau nữa cái qua thăm má nữa rồi á mới nói à, bác ơi bác à, bác nay lát bác có đi chợ không cây nay có chi vậy con cho con đi theo chứ trời quá <laughs> cô mới nói ờ muốn đi đi rồi thì đi theo mình nghĩ là nó muốn đi theo đi chợ chơi để cho vui vậy ừ. sách đồ rồi vậy thôi dạ thì đi ra đi chợ thì hãy ờ, má mua cái gì thì nó dành nó trả tiền đó để bác trả cho cái gì đó. thôi để con trả để con trả bất cứ là mua cái gì cũng dành trả và dành sắt không à để cho cô đi tự nhiên gặp quyền lên giống cô quay vô tiệm vàng mua vàng <laughs> đó về cái cũng ờ, phụ nấu cơm nấu nước này kia nọ cũng ờ, lặt rau rửa chén đồ rồi ờ, xuống nấu đồ ăn rồi đó rồi hả à, ăn cơm cơm xong rồi dành rửa chén dạ. rồi xong cái là tuần sau nữa qua nữa cái đòi đi chợ nữa ủa sao nay đòi đi chợ nữa Ê, thôi để con đi chợ với bác bộ bộ bộ tính bộ tính đòi đi chợ đừng trả tiền nữa hay sao ừ, vậy tao muốn về nhà ở chung mà nó phải vậy chứ về nhà ở chung đó đi xuống chợ thì ai nhìn nàng này cũng khen đó trời ơi chị ơi chị con gái chị đó hả nó dễ thương quá nó đẹp gái quá thế mấy đứa con trai với thì nói thôi má ơi má giờ con làm con của má đi má ơi chứ giờ con, rể đúng con của má nó dễ à. thương quá dễ làm thương. rễ ba? con nó đòi làm rể. con của má dễ thương nói chung là à, bé ngân rất là dễ thương nói chung dạ, là nhỏ cô nhẹ. có ấn tượng rất nhiều với cô gái này à, đúng à. còn với chị không biết cái lần đầu tiên khi mà chị gặp cô á chị có ấn tượng điều gì không ấn tượng lần đầu tiên em nhìn thấy má nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn hả má nhỏ nhắn xinh xắn lắm nhưng má rất là dễ thương cô nhiêu ký không bữa nay á là 57 kg rồi là tại nó Ủa vậy hả? À tức là tại lúc đầu nó. thì nhỏ nhắn như tại đi chợ ra tay trả tiền hoài Mua hoài Đúng nay tăng ký Tối á, thay vì hai đứa đi ăn á Thì hỏi bác ờ, có ăn gì không Nói không, không ăn mà nó cũng đi mua đồ về nó ép cho ăn, ép ăn. nó ép ăn biết à rồi giờ À, rồi lên cân ờ, thành ra hả nó cái ừ, cô mới nói với trời ơi thôi bây giờ á đừng có kêu bằng bác nữa giờ là phải kêu bằng má còn má luôn. đi con ơi vô luôn chứ bây giờ con không có kêu bằng bác được nữa thấy chưa mai giờ là má chấp nhận rồi vậy là hay nè đây má là đã nghiệm. chấp nhận con rồi kinh nghiệm khi nào mình mình về nhà nhà mà bạn trai đó lộc ừ. là con phải đi chợ dành đi chợ dành đi chợ không hả con dành cả tiền hết từ là cái cú dành hoài là cái từ bác cái má bác kêu con cái bằng má cho con dạ. dành dành đi chợ ừ. dành trả tiền rồi á tối á thì á má thì má không có muốn ăn nhiều để cho nó mập dạ đúng rồi thế mà hai đứa nó cứ đi ăn rồi cái nó mua à, lớp về trà sữa nè à lớp về à, gì cũng lúng trộn bánh à. tráng trộn nè là mấy món mà cô thích không đúng không đúng cứ trà sữa chân bữa trâu này bữa nào mà cho ăn mỗi ngày riết nó ú lên vậy <laughs> cô cô bữa nào đi chợ mà cô không rảnh nó cứ kêu người linh qua nha <laughs> ăn phụ ra <laughs> sau đó về làm dâu ờ, thấy có hợp với tính tình của má không dạ cực kỳ hợp luôn hợp, hợp gì đâu nào <laughs> ăn mặc nè ăn ừ. uống là hợp nhất <laughs> ăn uống dạ. sao má bự, con dâu không bự dạ, em cái này là lúc này là em đã mập rồi đó dạ, em mập dạ. mấy ký rồi lúc đó em ốm lắm em có 44 kg bây giờ em đã 47 kg rồi đó em đã mập hơn rồi đó rồi ăn mặc rồi có giống hợp với má không dạ lúc mà lần đầu tiên thì em ăn mặc cái kiểu như mà em đi làm mà nên em ăn mặc kiểu đơn giản rồi thôi đó. cái ờ, má nói ờ, trời con gái mà ai đâu ăn mặc đơn giản phải ăn mặc sexy lên cá tính lên đẹp lên con gái mặc hở hở mới đẹp má hồi đó má trời ơi má cũng đen lắm mà má là đen luôn á má bạn còn hở hơn con bây giờ nữa đó bạn ơi chứ sao con hai giây vậy là dữ lắm rồi đó ừ hồi đó má, hồi đó má má, má cũng chịu chuyện lắm à, à má cũng chịu ờ, bận đồ đồ hở rồi chứ má đâu có chịu mà đơn giản đâu con con dâu mặc hai giây là má chơi một giây luôn hả ừ ừ đó kêu nó vậy đó <laughs> kêu nó vậy luôn nhưng mà má có dẫn mình đi sắm đồ không má mà thấy cái nào mà đẹp hay là cái gì là má chỉ à con này đẹp nè mua đi à, tóc mà nhuộm à, màu này đang hot nè nhuộm đi ôi bà má hiện lúc, đại lúc mà lúc nhuộm rau bắp á dạ có nhuộm cái màu rau bắp cho má <laughs> nhuộm cái màu đó mới mua đen cười á má nhuộm nào mà giống rau bắp á ừ nhiều thứ lắm có một lần á hai đứa đi ờ, đi thái lan á thì là à, mua đủ thứ đồ cho má hết yeah. Dạ. rồi à, à, con mua áo về cho má nè con mua dép rồi về cho má nè nó đi nó mua cái áo dài chắc cỡ lê lọc bận mới vừa dạ. cô lùng đó, ờ, mua cái áo rồi cái tay áo thì dài ra tới đây dạ. rồi cái cổ áo mình lên tới đây mà đã mình lùng mà mình trời <laughs> dài xuống vậy còn đôi dép cũng vậy cái chân mình thì nhỏ mà nó mua có đôi dép dư ra thích vậy thôi mày mua vậy người ta mang người ta tưởng nó mang đồ kính làm sao <laughs> nhưng mà em có thấy ờ, cái điều gì mà em hợp chưa hợp với mẹ chồng của mình không dạ nói chung là ở với má cũng được năm rồi em cũng gán kiến dữ lắm mà chưa thấy gì trơn cái nào cũng hợp tại vì má cực kỳ dễ nói chung là miễn sao mà con mình thích con mình muốn là chiều hết có bao giờ mình làm phật lòng má chưa có chưa má chưa chưa bao, chưa giờ. bao giờ khó đó chưa bao giờ mua đồ không vừa là phật lòng rồi suối suối suối nấu nướng ăn uống ờ, có bao giờ em nấu cho má ăn chưa hay là dọn bữa cơm gia đình em làm hết chưa dạ tại em đi làm từ sáng tới chiều mới về về nhà là má nấu cơm sẵn hết trơn rồi dọn dẹp hết rồi em nấu làm đâu em chỉ việc thay tắm rửa thay đồ xuống ăn thôi ăn xong có rửa chén không dạ không luôn ôi cho đó nói thôi đi làm về mệt ăn cơm xong nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ đi đi đi đi lên lầu nghỉ hết đi rồi đó rồi xong má làm hết rồi quần áo quần áo có giặt cho má không má giặt thì phải gom hai ba ngày mới giặt được cái em má gom gom đi giặt chúng con thôi tao có một bộ hay bộ tao tự tao giặt ơn tao được rồi quét dọn nhà cửa ai quét má quét má quét ủa nhưng mà ở nhà mình ở đông thành viên không cô đông lắm mấy người chín thành viên thành viên um, bé bi nhỏ đó <laughs> nhỏ hả bé bi bé bi nhỏ đó <laughs> cháu con cháu mình nữa không hả? bé bi nhỏ chín con chó chín con chó ba lô chín con chó đó phải mắc cưng á mắc cưng á thương chó dữ lắm đẻ ra nhiều mới nuôi hết nó không có cho ai chính con rồi chó nào mà ờ, đi ngoài đường mà bị người ta bỏ rơi bị bỏ mắt cũng lụp vô nó cũng lụp vô mà nuôi chó quá trời trời đất ơi vậy đó hả ừ là ở nhà suốt ngày là mình chỉ quanh quẩn với quanh quẩn chó. với mấy con chó rồi con này nó về nó thấy nó cũng thương chó nữa thành ra cô thấy nó thương chó quá cô cũng chịu cô dạ. cô, cô mới thương nó dữ vậy đó mà à. chó thì ở nhà không kêu là chó kêu em không à từ nhỏ à. lớn xưng má kêu bằng em má dạ. con em. không à dạ. không có xưng là chó công nhận mấy con chó có phước ghê luôn á <laughs> đây mới thấy được cái cái cái tình người dạ. đối với với với động vật rất là đồng đầy luôn ha giờ chó thì ăn sườn ăn sườn nha ăn bò nha ăn gà nha rồi mấy mẹ con dọn cơm ăn cá Vinh có có ờ ganh tị lắm chị Mình bữa đó đang má đang chiên thịt cho mình ăn đang ăn thịt heo Vinh qua chó Má xào thịt bò chó ăn Trời trời má à, con thịt heo mà má cho cho chó ăn thịt bò Có bao giờ mình đổi đồ ăn không chị? vậy khi chó nó thích ăn món đó là người phải ăn theo chó đó chị khi <laughs> thì phải nấu cái mà... món đó hoài luôn nấu hoài nấu hoài tại sao tại mấy em mày thích ủa tức là cưng chó hơn người luôn không hả? phải cưng chó hơn người từ hồi xưa giờ cho cho mấy em ăn vậy không à kể nào ở nhà thì má ăn cái hộp vịt cũng không ờ hả không có gì ăn nó lấy miếng nước tương mới ăn nhưng mà chó là phải có thịt bò trời ơi đồ ăn của nó là riêng biệt chứ ờ, hai vợ chồng em đi làm rồi ờ, có phụ tiền gì cho má nuôi chó không? có chứ dạ lãnh lương ra là tụi nó cho tiền má hết má sao không lo cho mình mình lo cho chó không vậy tại má thương chó nó thành ra tối ngày hả cứ chăm chó là chó bệnh là cứ ôm đi riết vậy đó dạ, ôm hết đứa này tới đứa kia nếu mà gia đình mình đi du lịch là phải đem đi hết hả chị hay sao có Việc dạ, được có đâu đi, muốn giờ muốn bao má con đi du lịch có được đâu tại vì mấy tụi nó mà mình bỏ đi là tụi nó không ăn nhưng má mà không có nhà má đi về quê chơi hay má đi đâu đó chơi là tụi nó bỏ ăn tụi nó không ăn không đứa nào ăn bây giờ dạ, bình thường hai chồng em tự đi rồi à, má nhà hoặc má nhà hai em nhà vậy đó chứ không đi chung được ba mẹ con mình không có đi du lịch chung với nhau lần nào hết hả dạ không đi được đi theo chính em đó phải mời khách sạn cho nó nữa <laughs> mà nhiều khi khách sạn nó không cho vô nữa chứ đúng rồi đâu phải khách sạn cho vô mà những cái quán ăn bây giờ nhiều khi đúng rồi. không cho mấy em nó vô luôn á dạ đúng rồi nó cũng khó khó lắm nhưng mà bây giờ mình đã thương quá rồi làm sao đâu có bỏ em đâu được rồi. tại nuôi nó gắn bó với mình lâu rồi nói chứ thật sự nha nếu làm con dâu gia đình nó nếu mà không hiểu mẹ chồng á thì cũng dễ xảy ra mâu thuẫn lắm á ừ. tại vì em cũng cưng chó có bao giờ em em ngồi em tự nghĩ rằng ủa sao mẹ thương chó hơn thương mình lo cho chó nhiều hơn cho mình không không em không có cảm giác đó luôn tại vì chị cũng thương chó dạ bé ngân rất là thương chó dạ cũng thường như má mua đồ ăn về cho chó mua phá lấu rồi về cho chó ăn ồ ừ, ăn ở nhà không ăn nhưng mà nhưng mà đi mua phá lấu rồi về cho mấy em ăn rồi chồng em có nói gì không chồng, chồng cũng thương y chang ôm không trùng trùng luôn ôm không hết đứa này tới đứa kia hai đứa đều như vậy hết người nào cũng cưng đồng như nhau hung ôm ờ, thành ra không thể nào để đó đó hung chó rồi có hung nhau có không có hôn hung nhau chưa hay là chưa ôm chó thôi có chứ có ủa gia đình mẹ chồng thằng dâu nó giờ mình nói chuyện chó không vậy ờ ha quên luôn á quên luôn á <laughs> trời ơi trời tôi tưởng chuyện ờ, nói <laughs> gia đình thú y rồi chứ tưởng đâu chương trình gia đình thú y cũng vui nói chung á là giữa mẹ chồng nàng dâu không có mâu thuẫn bởi nó cũng thông qua một cái ờ, tình yêu động vật cũng hay nhưng mà chồng em cũng cũng cũng thương chó luôn nay có chồng đi không dạ có có rủ chồng đây ngồi nói chuyện vụ chó chơi được không <laughs> dạ được được ha rồi xin mời chồng của ngân ờ, ra mình trò chuyện chút xíu coi rồi chào em dạ em à, chào à, anh quyền linh chào lê lộc dạ. À, chào quý vị khán giả đang xem chương trình em tên là xuân anh em hiện tại đang là thời sâm khi bước ra thì anh mới biết tức là tụi em là dạ dạ LGBT trong... dạ à, con ruột của mẹ một đứa thôi hả dạ ờ, thật sự là em không phải là con ruột mà là em của má là em um, em Gì? cùng cha khác mẹ chị nuôi em từ nhỏ tới lớn cho nên em sẽ kêu là má là khoan khoan <laughs> đây là em cùng cha khác mẹ với cô dạ À. mình gọi là má con luôn hả? dạ đúng đây dạ, um, dạ. vừa mới đẻ ra là mẹ, mẹ của bỏ. em là bỏ em thì chị mới đem em về nuôi em gọi chị là là má từ nhỏ tới lớn luôn à rồi cô có con không thôi như vậy cũng ngủ nghỉ cũng cũng vui ha dạ rồi rồi ba giờ còn không dạ ba mất hồi năm 2000 năm 2000 dạ rồi, rồi mẹ có liên lạc gì không à, dạ không à, dạ, dạ mẹ tôi sinh em ra xong rồi bỏ luôn rồi tới bây giờ luôn à. bỏ luôn vâng. dạ. chắc cũng có một vì hoàn cảnh nào đó thôi mình bỏ qua chuyện đó đi dạ dạ à, em gặp uh, ngân uh, trong trường hợp nào mà hai đứa yêu nhau dạ bé ngân là khách xăm của em à. <laughs> qua xăm xong rồi cái thấy em ờ, dễ thương quá hay sao á <laughs> à là chị của anh hả <laughs> trời không mà dễ thương mà dạ nhận á nụ cười rất là tươi luôn á dạ. cười tươi dễ sợ luôn rồi đó dạ. ừ. cô cũng nuôi anh là từ lúc nhỏ đúng không hồi một tháng hồi bây giờ cũng ba mươi mấy một tháng tuổi tới bây giờ dạ em là ba mấy rồi xuân anh dạ em sinh năm 86 là 33 tuổi 33 rồi dạ con thấy cô dễ chấp nhận cái mối quan hệ của anh với chị lắm cô thấy là biết ngân á nó chân thành cho nên ờ, cô đồng ý cho hai đứa nó thương nhau với lại bây giờ mà mình đâu có khó khăn với nó đi làm cái gì dạ. xin miễn là hai đứa nó thương nhau là được rồi thời đại giờ cũng mới rồi chuyện này cũng uh, bình thường thôi nhưng vấn đề cái chỗ cha mẹ của ngân á thì à, biết được à, em với mối quan hệ xuân anh đó dạ có biết chưa dạ biết dạ có về quê em chơi rồi thì ba mẹ em cũng vừa ý tại thấy cũng hiền á à. cũng dễ thương hai bên cũng đồng ý rồi rồi, rồi cô có gặp bên à, ba mẹ của à, ngân chưa dạ chưa dướng bầy chó không có đi đâu được hết <laughs> con có đi chơi thì cũng là đi ra ăn uống ba mấy con xong rồi về thôi để vô nhà bà xui tương lai mà dẫn theo chính em đó <laughs> rồi nó ngồi đâu <laughs> mai mốt mà có đó tổ chức tiệc cưới chắc sẽ dành riêng non bàn á đúng rồi đủ luôn rồi đó dạ, vậy bàn mười người ờ, à, có chín à có chín thì cho người lên ké ăn bên nữa Dạ ngồi đó cũng vui lắm Chính em xung quanh của mình ngồi Mà chúng nhắm cho ăn lại không? ăn lại Chắc không lại đâu quá Mình nói chứ thật sự là trong cuộc sống á Đôi khi là mỗi người có một cái sở thích riêng Có à, mấy em đó cũng vui Dạ ờ mình có định tổ chức khi nào mình tổ chức ơ ờ, cho hai đứa không cô dạ tụi em cũng chưa có tính tới nữa tại vì cái đó là tùy duyên bây giờ mình tập trung mình lo cho má nhiều hơn tại vì má cũng lớn tuổi rồi ngân hồi trước khi mà em quen với xuân anh á dạ thì em có quen nhiều ờ, nhiều cô gái khác không? trước xuân anh em chỉ quen có một người thôi cái đó là cũng là mối tình đầu của em kéo dài cũng 6 năm em chỉ đặc biệt giống như mình em chỉ chú ý một người nào đó là con gái nhiều hơn thôi à là dạ. ủa mối tình đầu của chị cũng là người con gái luôn dạ đúng hả? rồi mình phát hiện ra cái tình cảm của mình đối với cùng giới từ năm bao nhiêu tuổi là sinh viên năm thứ hai à. ừ. thì em mới biết giống như em cũng quen bạn trai nhưng mà em đi chơi với bạn trai em không có cảm giác là vui hay là cảm giác gắn bó gì đó em quen xong cỡ một tuần là em chán rồi là em chia tay rồi đó à. em kiếm cớ này kia kia nọ em chia tay em không muốn à, quen tức là nếu mà xinh đẹp dễ thương này thì chắc là nhiều con trai nó theo lắm á ừ <laughs> dạ con con không biết. xuân anh cũng dạ. vậy mà xuân anh cũng vậy từ bao dạ. giờ thì mình cảm nhận là mình không có thể quen con trai được dạ từ nhỏ luôn á anh từ nhỏ là em đã giống con trai rồi từ nhỏ là em đòi mặc đồ con trai rồi à dạ sau này cô cô gặp được mấy ngân đó thì cô mới là có cảm tình với nó thấy thương thôi ờ, dù sao thì xuân anh bây giờ cũng hạnh phúc rồi cô cũng uh, cuộc sống giờ quan trọng là mình biết hạnh phúc với chính mình thôi mình sống thật với chính mình thôi bởi vì mình sống uh, không chính mình á sống bởi vì một người khác đôi khi nó cũng khó chịu lắm và sống nó cũng áp lực lắm đúng không xuân anh dạ bây giờ thì hai đứa ờ, đã có một cuộc, ờ, cuộc sống hạnh phúc một năm rồi à, có khi nào cãi vã gì không có giận hờn thì cũng cao lắm là một ngày không ừ. thật sự á nhìn hai đứa dễ thương lắm á à, trong sâu thẳm đôi mắt của mẹ em á thật sự là mẹ em cũng đang rất hạnh phúc mặc dù có những giọt nước mắt bởi vì uh, mẹ không muốn tổn thương nữa thôi thành ra không cho không cho xuân anh quen thôi còn bây giờ biết hạnh phúc thôi thì mẹ chấp nhận rồi vấn đề bây giờ làm sao mà để hai bên gia đình gặp nhau đi ờ, mình sẽ tổ chức một cái cuộc nhỏ nhỏ cũng được không cần phải lớn hôm nay cô đến cái chương trình này là cái điều của cô mong muốn là hai con được hạnh phúc và thương nhau mãi mãi không có cái gì để mà tách rời được hai đứa là cái điều đó là cô mừng nhất rồi dạ yeah. Dạ. yeah. còn hai em có muốn nói gì với mẹ mình không mong ước ờ, duy nhất của em mới là um, thương má lắm má thương má lo nhỏ lớn nên nó thương má lắm mong má sống lâu với em à, có sức khỏe để em ờ, có cơ cơ hội có thời gian bù đắp lại cái quãng đời thanh xuân của má chỉ có vậy thôi ngân có nói gì với má chồng của mình không chỉ muốn làm má khỏe thôi má biết giữ gìn sức khỏe Tại hôm má bệnh á Má bị ờ, tim á Ờ đi bác sĩ Má làm mệt chứ sợ Thấy má vậy chứ mà nội tạng nó cũng tùm lum mà con ơi Nội tạng nó cũng tùm lum hết á Cho nên hổm bé Ngân nó, nó nó nghe má má bệnh má mệt á Rồi đi mua máy đừng đo đồ tùm lum cho má trơn Phải đi bác sĩ Thật sự là Nguyên Linh cảm nhận là gia đình rất là hạnh phúc Hạnh phúc lắm luôn á mình sống với nhau từ hồi nhỏ tới lớn như là má con rồi thêm một thành viên gia đình nữa trở thành cũng là má con nữa thì linh nghĩ rằng ba người này trở thành một cái kiền ba chân rất là vững luôn một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại trên hòn núi cao và những hạnh phúc này hy vọng là nó sẽ tồn tại mãi mãi luôn ai nói gì thì nói miễn sao mình hạnh phúc mình sống với chính mình là được rồi đúng không xuân anh dạ <laughs> cảm ơn dạ. cảm ơn cô rất nhiều nào cảm ơn cảm ơn hai đứa ờ, ôm cảm ờ, mẹ cái gì nào ôm mẹ hôn mẹ cái gì nào hãy à, dành cho nhau những cái ôm như thế trong à, mỗi ngày trong cuộc sống hãy dành cho nhau những cái lời yêu thương hãy dành cho nhau những sự chăm sóc và chia sẻ nhau linh tin chắc rằng là cái những nụ cười này nó sẽ bền vững mãi mãi luôn rồi cảm ơn lê lộc một kỷ niệm của chương trình để à, cả nhà mình lâu lâu ấy lúc cho chó ăn ấy, nhìn thấy nhớ được linh lê lộc nha